Xin giới thiệu với các bạn à, đến à, các bạn một cái bộ cây cầu phanh dầu à, chạy điện 1m2 Động cơ là 1000W và điều khiển Cầu thì có tầng số mạnh nữa các bạn nhé Có dây cần này, số mạnh này Tổng chiều dài là 1m2 thì cái này các bạn có thể à, sử dụng à, lắp bánh lên thì nó sẽ ra chiều dài phủ bì là 1m3 đấy thì à, cái 48V à, hoặc 60V đều dùng chung được nhé cái à, điều khiển này là điều khiển à, 1000W à, dùng chung cho 48 và 60 dòng này rất là to các bạn ạ Nó là hàng đặc chủng chuyên dụng dành cho xe 3 4 bánh này đây thông số của nó đây 48V 1000W 60A đấy nó có thể chạy đa năng được 60V nó cũng chạy được đây động cơ này cầu hàng rất là lét chuẩn nhé các bạn có thể à, lựa chọn các cái kích thước là 1 m 1 m 1 90 cm bên em đều có đấy dây này là dây cần sang số này đây là tổng phanh dầu này có kèm phanh dầu sẵn rồi nhé các bạn à, lắp cái loại à, cầu này thì thực ra nó cũng không đắt hơn cầu phanh cơ mấy bởi vì là giá thành nó đã bao gồm cả bộ phanh rồi còn những dòng phanh cơ thì nó chưa bao gồm bộ phanh này đâu các bạn này phải mua thêm phụ kiện phanh ờ, cơ và nữa tính ra nó cũng không rẻ hơn là bao nhiêu đâu đây gối cầu này tim ốc là 7 10 các bạn nhé tim ốc bắt 4 con bánh là 7 nhân 10 Đấy, mọi chi tiết ờ, liên hệ thì ờ, xin liên hệ qua 0983 818 955 Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình